xuân trong tim bừng nắng mới lung linh thêm đất trời gửi lời chúc nhau với câu cảm ơn thật hân hoan bay muôn nơi cùng làn gió mang bình an lớp đầy hoặc cùng một xuân an vui năm mới thêm bao thành công một năm đã đi qua để lại đây bao kỷ niệm từng khoảnh khắc trong ta như mãi vì tri ân là gửi lời chân thành lời tri ân xuân này xin gửi đến những người đã luôn bên ta cùng tạo nên những thành công vì tri ân là gửi bao phúc lộc lời tri ân cho người luôn dẫn lối những người đã luôn xanh bước đã biết bao nhiêu ngày qua lời tri ân rất chân thành xuân trong tim bừng nắng mới lung linh thêm đất trời người lời chúc nhau với câu cảm ơn thật hân hoan bay muôn nơi cùng làn gió mang bình an lấp đầy họ cùng một xuân ăn vui năm mới thêm bao thành công cùng nâng ly chúc nhau một mùa xuân thêm sáng ngời cùng nâng vì tri ân lan tỏa lời cảm ơn để xuân mang an lành cho ai đó đồng hành cùng ta đến với thành công mới bao ngày qua vì tri ân là gửi bao phúc lộc lời tri ân cho người luôn dẫn lối nào cùng hòa vang tiếng hát lời chúc mang trao tặng nhau kia một xuân mới đã về một mùa xuân mới nhiều thành công sẽ mở lối tương lai đón chờ thật nhiều may mắn tài lộc luôn